sao gió luôn không ngừng dù vì sao lá rơi muôn chiều thu vì sao nắng hanh không mờ tan lòng ta vẫn luôn miên man nhiều khi muốn lênh đênh thật xa để ôm cõi trăm năm người ta mà sao đắm mê không đường ra ngàn say dứt trong tim ta vì có lẽ cuộc đời lắm sống con người khiến ta mơ làm cánh chim vượt lên vốn không ngừng dù về sao lá rơi muôn chiều thu vì sao nắng hanh không mờ tan. khi muốn lênh đênh thật xa để ôm cõi trăm năm người ta mà sao đam mê không đường ra ngàn dây dứt trong tim ta vì có lẽ cuộc đời đoàn là cõi mê muôn đời và kiếp sống con người khiến ta mơ làm cánh chim vượt sống con người khiến ta